xem như anh trắng mây xem như anh trắng mây từ hôm qua anh thấy là ai đây sao em lại chết lặng như vậy một giờ đêm sao em còn chưa nhắn tin về anh cứ mãi ngẩn ngơ chờ em sao yêu đến thế lại gian dối con tim anh vỡ tan rồi tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời chưa buông tay em thay áo mới ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây dại khờ thối khi đan bàn tay yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy xem như anh trắng ngay nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa gượng cười khi biết anh là người giữa hai em phải bối rối hay là do anh đây đã lỗi thời ăn mặc quá lôi thôi kém sang trong lời nói cuộc đời anh như một bộ phim truyền hình anh đâu phải là minh tinh làm thay đổi được tính tình chỉ cần mình như phân bài anh thường đem ra cá cược nói yêu anh đâu khá được cũng chẳng thay đổi được tình hình anh với người ta thì hay sao tình mình thì lại khác người ta yêu anh ông đây sao em yêu chỉ lại rác anh nghe gắn mất tâm tư đem đi viết vào bài nhạc coi em như là kho báu anh chẳng phải là khai thác và mà em vô tình cứ nói đi là đi hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng bất thi cả thi xa nhau đâu phải không hợp mà cũng chỉ là phi người chẳng có chuyện mới biết một nào đến mấy cũng tan thành mây thờ thôi khi đan bàn tay yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy xem như anh trắng mây nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa gượng cười khi biết anh là người dưng